khi mà đến cơ quan công an tiến hành các cái thủ tục liên quan đến hộ khẩu thì cơ quan công an là thu ngay cái sổ hộ khẩu giấy. Trong khi đó là công dân khi đến tiến hành các cái thủ tục ở cơ quan nhà nước, ví dụ như là các cháu nhập học thì vẫn phải yêu cầu là có mang sổ hộ khẩu. Thì cái việc này chắc có lẽ là cá biệt. Chứ Bộ Công an chúng tôi chưa có chủ trương thu hộ khẩu. Đấy, chúng tôi sẽ kiểm tra và chấn chỉnh cái việc làm này. Chứ đây không phải là cái chủ trương chung của Bộ Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành ra soát các cái văn bản pháp luật có liên quan đến hộ khẩu, sổ tạm trú để sửa đổi để phù hợp. Bây giờ cái việc mà các cháu học sinh đi học, chúng tôi cũng nhiều lần đề nghị với với Bộ Giáo dục Đào tạo. Các cháu đến tuổi là được đi học. Cái việc bố trí như thế nào cho các cháu đi học thuận lợi nhất, không vì hộ khẩu mà các cháu không được đến trường.